anh yêu em hơn thế nhiều hơn lời anh vẫn nói để bên em anh đánh đổi tất cả bình yên đêm buồn rồi vì cô đơn còn riêng anh cứ ngăn ngơ có khi nào ta xa rời em đưa tay anh ba đưa lối đến nơi đâu anh có thể bên em trọn đời nơi yêu thương không phôi pha đơn bên em mỗi sớm vì sáng đến em không khóc tối đến em không khóc từ khi biết yêu rồi em rửa mặt bằng nước muôn níu chân nhẹ nâng câu hát ban đầu gió xưa tuyệt vời một mai anh sẽ quay về bờ môi mang bao thiết tha bài ca in mãi trong lòng sẽ đôi ta hài lối đường của em em cứ bước đi và hãy xem như hai chúng ta chưa từng gặp ngày mai giờ nếu có gần nhau một hai câu quan tâm đến nhau rồi đi thôi đừng để trái tim thầm ngôi và hãy quên anh đi người ơi hãy xem như là một giấc mơ vì đôi ta đã đến với nhau qua bận dàng cho đôi ta đã hẹn người hãy đi đi đâu đến chi hãy xem như ngày qua chúng ta sống tạm mà thôi chỉ vì em yêu mới cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi bao lần đã cố nhủ lòng phai quên đi mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh sao xác thấy giữa lòng ngược là hình bóng ấy nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi lỡ sinh ra là đầy yêu nhau chẳng rời xa đâu bình yên ở đây ở đây trong đầu Anh mắt em như xuống hẳn đêm đưa anh đi qua bao đau thương đời yêu em tháng năm dài hãy kề vai anh này ta đi trên con đường ngày mai dấu phong mai 雪山。